tình bao em lấy chồng Mòn quăng nhìn cánh thì nhịp buồn con Hai năm sương gió tận miền xa Mấy lần hồi âm vắng tin Ngỡ đâu giờ em lên trẻ qua Vì tình ta thấy thôi biết rằng em đã ra đi mang theo những buồn vui kỷ niệm đã hết rồi bao nhiêu là ước than thì anh đâu còn ước còn mơ chuyện áo đã biết mình ta có người im lặng buông trống nhìn theo hung hung bóng xe qua đánh lòng mình tan nát rồi tình chết từ đây nhường tan dễ trong ở rồi ta không duyên số thì đành thôi chúc người đẹp duyên lừa đôi và xin đừng nhắc nhở nên Dình diện xa xôi còn chút nháo chi những lời cả đăng Mai anh đi rồi là xa vời thăm thầm là bao nhiêu mộng rồi là làm cao vui đời